lần về hội an có bao điều muốn nói nhưng mà em bối rối bởi lời trong mắt anh à, nửa đời rồi lại say trong tranh trong với Hội An vào một buổi chiều nắng chói chang. Đến Hội An là phải đến bánh mì phường Nổi tiếng Hội An Bánh mì và phường mặt nói lời trái trong nỗi nhớ thêm lần thử thách nữa chịu được không tin bay gặp gỡ một lần thôi lưu luyến người phố hội biết bao giờ chờ hiện tại tầm của bánh mì phường mà biết bao nhiêu khách nước ngồi ao ước đây lập lại tiếp tục lang thang phố của hội an lành đấy hội an vẫn không còn xa lạ gì với các cảnh buôn bán tấp nập như thế này ra hội an nổi tiếng với các món cao lạp tương gà là đặc sản đến tới mùa uh, du lịch rồi nè sẽ thường bắt gặp khoảnh khắc một người Việt dẫn theo và người nước ngoài như thế này rất thương tình vì họ là hướng dẫn viên du lịch đó các bạn ạ à. họ nói tiếng Anh rất giỏi nhưng chữ nhất thì họ không biết được đâu uh, cao lào rồi mình cùng đi lên nha ok em đó giếng bá lễ. wow, bá lĩa đây là di sản văn hóa phi vật thể giếng bá lễ. giếng bá lĩa còn theo theo tiếng anh nữa vậy đó Tiền, ờ, trước khi vào vào giếng bá lễ mình sẽ được ghé qua một à. tiệm ăn uống cũng nằm gần khu vực giếng bá lĩa là bánh xèo giếng bá lê buổi chiều này khách vẫn chưa đông lắm đây có các món này nem nướng, bánh xèo, ram cúng, thịt nướng Để có chụp hình lưu niệm cho khách nước ngoài nữa Hoặc là là món nổi tiếng ở đây luôn Đây Vào di tích Giếng Bá Liệt giếng này có được à, từ khi mà vào trong giếng bá lễ thì mình ừ, cũng may mắn gặp được một ông chú dĩ nhãi về lịch sử giếng bá lễ thạch tận tình tương truyền là giếng này là rất là linh nghiệp xưa là người dân ở đây múc giếng này về để lấy nước uống Giếng cổ tiêu biểu của Hội An còn sống nguyên vẹn do giếng này nằm trong đất vườn hộ ông Bá Lễ mình được gọi là giếng Bá Lễ chỉ là của người Cham hả chú? Đất là của Chim Thành Đất là của Chim Thành à? Người đỡ Việt mình... À, bài trình đất nhà cũng đi vô lên không được đi lấy bộ ông phải tìm hiểu cái tiếng cả thế giới đều biết luôn cái là điển cổ lâu lắm rồi nha trên ngọn nam rồi ừ. trên ngọn nam thế kỷ 10 đó dạ. bây giờ thế kỷ 21 rồi hả à. thì chú là người ở đây chứ à chú là người ở đây dạ. rồi ờ, ờ, nói chung ờ, nói về tâm linh là lao lao nam cũng phải làm kiểu học vẫn gọi là gọi là thằng giếng dạ thì cái giếng nào cũng cái hồi xưa phản tục của mình đó là cái giờ đồ cái giếng đi á là họ vào trước khi họ sắm một mâm cô cổ đài họ cúng dạ. cúng mà xuyên có nguồn nước cho nó ngon mà nước đang làm vì lăng mặt múc bao nhiêu cũng ra bấy nhiêu cần sáu bảy gia đình buổi sáng họ múc của nó họ đi bán không còn nữa không còn múc bao nhiêu ra bấy nhiêu nước này nói chung họ bỏ cho nên họ không có cho bơm yeah. Dạ. ừ, bơm lẫn sạc phàn lên, cho nên họ giữ được cái, cái, cái hóa họ giờ sau khi cái người chăm bo họ đi đầu đó sao ông bá lễ này qua đây là họ trước bó hộ đó yeah. à, ông ở đây yeah. là vĩ ông ông tên lễ cho nên vĩ đạo ông bá lễ là bá lễ hiến bá lễ à cái hồ sinh đó đây là giếng là của người chăm bo đây đó có thế kỷ yeah. 10 bà con ở đây cũng cũng thường là múc múc nước này để gì sử dụng à, ngày mỗi ngày thôi ví dụ ở đau lao nam rồi dạ. cầu nguyện tới đây họ cầu nguyện xin nước về sát thuốc à dạ, dạ, dạ. nói về nước Đúng, tâm linh là dạ. người lớn tuổi ái chơi tuổi của bọn con thì đâu cần dạ. không biết dạ, dạ. những người nước đó khi họ làm cái giếng hay là cũng gì họ cũng tức là đồ cái giếng hồi xưa giếng đồ chứ công nghệ trừ công nghệ à, có xưa đồ đồ đồ bộ máy cũng đồ hết trơn thỏ bi dạ. rồi cái thỏa họ cũng sắm một cũng bòn làm cái lễ cũng mà xin nguồn nước cho ngâu để dạ, sinh dạ. hoạt trong gia đình à, hiện giờ là ở mình còn được mấy gói những giếng gì chứ mày chuyện giếng bá lễ là nổi tiếng rồi chứ giếng dạ. cổ là nhiều mà nói chung là chỉ có giếng này là, là cái giếng nổi tiếng là có hiện giờ thì sáu bảy gia đình là một nước là đi bán hàng rong à. hoa đâu à. 10 ngàn đâu 15 ngàn à. buổi sáng à, gánh buổi sáng đó ờ, à để gánh dạ. buổi sáng giờ trời cũng vô cho cũng vô buổi sáng cả 8 giờ đến 10 giờ là coi như sáu bảy gia đình họ đem xe bối gót tới đây họ múc à, dạ. rồi xe đạp có Honda có dạ. thì mưu sinh có họ à, dạ, dạ. cũng tạo điều kiện cho nhiều à, gia đình nào có đình kinh tế đó dạ. còn lúa vì cái giếng lâu năm là nó có việc cái tâm linh rồi đó rồi à dạ dạ người con của tụi cái bọn con và tụi có ông tin dạ những cái chủ, chủ, chủ, chủ. chưa biết mà con chưa biết à dạ. của chú trả lời là họ có cái sự tin dạ dạ ừ. thì nói chung hồi xưa họ đau bây giờ chị hiện đại công nghệ có đã dạ. có họ dùng bằng cái họ đóng giếng rồi để thôi dạ. hồi xưa rồi ông bò mình đồ mà nó tìm được cái nguồn nước cho ngon đâu phải dễ xưa là cỏ lòn dùng cái giếng này à dạ. cỏ lòn cỏ đúng rồi cỏ dạ. lòn đó bây giờ những người hoa họ vẫn dùng dạ. chế cà phê họ nấu ăn à, dạ, dạ. đó con cua ta đã tiếng việt đó dạ. thế kỷ 10 đến giờ chứ à, dạ tay ngon lắm dạ, dạ cảm ơn chú dạ dạ dạ nói về hình sử của an cũng rất hay dạ dạ à, nó hiểu nhiều sau khi thằng thằng thằng, thằng Trung Quốc chúng ta trị một trăm mấy chục năm rồi đến thằng Nhật thì chúng ta trị là không biết là một cái cầu Nhật đó à, dạ. à còn Pháp để là hai chữ phi phô là của nhân Pháp phi phô là hành đạo à, dạ. à, khi mà thằng Pháp mà nó hậu nhập đó, coi như nó là oan nổi tiếng mà chúng nó cắt nước ở đây buôn bán bằng tàu thuyền không hồi xưa đây là cái bánh tàu nha mà dạ. có thương cận à, thương cận à, của là cái thương cận tốt nhất để có buôn bán hắn đi bằng tàu thì sao à, rồi đánh đây là coi như còn, pháp để là là coi như là hội là hậu nhập an là à. có nghĩa là an lành cho nên có nước cái nói về thế giới đều biết dạ. Dạ. dạ nói về cái lịch sử tấm tác như vậy chứ không dạ. tìm những cái nội dung mà đi sau vào là xuống phòng thông tin hoa dạ dạ dạ ở ngủ ăn nói chung con thấy không? chắc có dạ. có gì nữa đấy đúng là rất là mấy khách và du khách có cổ về buổi chiều rồi phố gỗ hồi không phố gỗ gì mà xe xe máy quá trời các bạn có thấy không những ngôi nhà ở đây người ta sân toàn là màu vàng không màu vàng là màu chủ đạo hình như theo mình đón thì màu vàng là cho nó cổ điển hơi cũ cũ một chút ha thấy nhà nào cũng sân toàn màu vàng cả khu phố màu vàng thì lát à, mình đưa mỗi chân vào đây massage chân à. đúng là địa phố đi bộ có khách có cả massage chân luôn Yeah. với một phụ thì tôi vẫn con trai phụ trời ơi á chùa chùa đi lên dưới đây ra chùa thì một chùa phúc kiến là ở đâu nè ờ, phần vái hả tỉnh quệ trá nơi nè ngõ tư đi ngõ tư á có không học phần vái rồi chị đi ngõ tư mà ờ tỉnh quệ trá lên cái chuyến gặp cho nội đi giảm đi xa lát rồi À, à, có bóng váy đây rồi. Của Phước Nhất. Ông chủ cũng nghỉ Hoa. À, à, mình được miễn phí là mình mới có 15 tuổi này. Có, hình nè. Dưới 16 được miễn phí. Tao đưa ra anh. Rồi sao đó anh ạ? con chụp cuộc đấy nó con này cũng lăn bay có một con con lăn canh giữ chùa Phước Kiến nơi tâm linh Phật giáo của người Hội An một ngôi chùa rất uy nghi đây là một hương vị vị tết Wait, this caffeine in it? Yes. Tại vì khắp nơi này rất đông mọi người dạ. Có lẽ là ngày rằm tháng Giêng ở đây có một cái rất là rất là hay mình thắp hương đưa cái tay nữa cho mày mình sẽ cầm được quá trời nhiều lắm mình đi ờ, đi tìm chỗ đi đăng ký thắp hương nhanh này công chúa rồi công tôn rong công thế thì đi phi kinh tế thì qua bé trong nơi ban tu đi thi, là để của bên tích à, quân tế sẽ chỉ lên mắt kết được xong Também. vào đây là mình được uh, à, phát mọi người được năm cây hương vì uh, mọi người mà đông quá thắp nhiều thì chắc lẽ không có chỗ nên à, được uh, mọi người nhắc nhở là mọi người chỉ thắp được một cây ở năm vị trí Thank you. 两个，两个 và Đào Nam đến lễ Phật ghé lại chọn một cây xanh để xem lọc Đào Nam một nam có vai máu còn lợn cảm ơn mình không sao cái kẹo chỉ ừ, là kẹo chỉ không dừa ôi món này lạ nha bánh bò bía bánh yến tơ Mon có ăn dừa không? Mon có ăn dừa không? Con có ăn dừa nạo không? Không, không ăn dừa, dừa luôn. Xong rồi đến sóc thỏ. không ăn. sao nó chỉ ăn được bim bim thôi. Sóc thỏ ông ăn thì thôi. Rồi đấy, một đứa. không dừa. À? Min mon đấy. Rồi. Mon min nữa không dừa. Thóc ăn gì con? Sóc ăn gì? tất cả không ăn hạt đường đâu nha chị à không ăn ăn giống chị mimon gì con không ăn hạt đường con này không vừng nhá không, không dạ. à. có mỗi cho một cái nữa cũng như thế không dừa không không mè luôn vâng dạ. không dừa đang đứng xem có con mụ lại nó la đứng chán chỗ nó bán hàng thôi mình tiếp tục đi ừ. Ôi đây rồi cả một ký ức tuổi thơ đã ùa về Con tò ha Cả một ký ức tuổi thơ đã ùa về nè Thảo đi không? Thảo đi Gì? Gì? con ngựa Ngựa này Có sóc cái này bà ta này bây giờ nó chưa nhộn nhịp 23 cân tao xin thử nó nhộn nhịp không đây là những khu nhà văn phòng đã nguyên vẹn như ngày xưa con đường này vẫn còn ram rèm cái cơ này thành phố nào mà ram rèn nó bám lại được như thế nào cũng là phố cũ trời cũng đã thật tối rồi mình lang thang lên à, chùa cầu được rồi theo mình thấy được thì du khách ở đây rất đông họ đến từ nhiều nơi châu Âu châu Á châu Phi châu Đại Dương <laughs> rất là nhiều từ lớn đến nhỏ đến trẻ đặc biệt là người nước ngoài họ rất lịch xinh nhưng không bằng Việt Nam được cũng là nhà mình có một kinh nghiệm muốn ờ, chia sẻ đến tất cả các bạn là nếu đến Hội An thì các bạn nên đi vào phố ở Hội An vào tầm 5 giờ chiều trở đi vì lúc này trời mới bắt đầu bắt ở đây nắng rất là nắng đi sớm sẽ đen da này các bạn <laughs> với lại trò chơi ở đây thì chỉ vào ban đêm thôi chứ ban ngày mình đi dạo dạo trên đường thì cũng không có gì đi lên chùa cào còn khá xa bây giờ có lẽ nghe mỏi chân rồi khi nãy mình thấy bên ngoài kia có cái chỗ massage chân là đúng lát nữa mình sẽ ra đó massage cái chân mày Spain gì khác giống giáo Bây anh em mình làm nghệ nha có phải là cái chống đi đầu cái cái cái ăn truyền thông của này truyền thông của mình có Thank you. one. không? Cái này cho bạn đẹp này. Đây, chùa cầu đây rồi Nó còn nguyên vẹn từ ngày xưa tới giờ Không có gì tác động thay đổi được Đây là con chùa cầu này chúng tôi Kim Thành ngày xưa xây dựng kia có cái gì à mỗi bên là có hai con linh vật vừa mua được còn đó đó rồi lắp đường Nguyễn Thị Minh Khai đấy với à, hội an và ban đêm thì bạn sẽ thấy rằng cảnh này là rất là đẹp hào hết một người dân ở đây họ theo Phật giáo là chủ đạo Nên ờ, các bạn sẽ bắt gặp những cái mâm cúng vào ngày rằm hoặc 14 âm lịch hàng tháng Họ để cái mâm hoa quả, bánh trái trứng xanh để họ cúng Nè, họ bị đổ đèn dò mới đem đổ điện tím đi Bên em cầm Những mong cúng thế đây này gì Nghe hình này Đẹp Mình sẽ tiếp tục đi qua phía bên kia sông Hòn để dạo cảnh đẹp trên sông và thưởng thức mình cho một lần về hội à, tiếp tục hẹn các bạn vào video tiếp theo nhé mình sẽ chơi bài tròi và đi dạo xong hỏi à. chơi hội an trong xanh cửa đại giao ra sóng ta bên nhau im lặng hơi ấm như bàn tay